thì cái diện tích là từ vị trí này đến vị trí này và sau bên kia à, ngang năm sau 20 và thổ cư là 100 trăm qua năm trên trục đường này là trục đường đơ 10 nha các nhà trục đường đơ 10 hiện tại thì ở đây có rất là nhiều à, khách hàng tìm đến để mua dự án này và đối với dự án này thì à, cây xanh cái nhà thấy ạ à, dự án này thì cây xanh cũng đã được trồng ở cái nhà và vỉa hè vỉa hè như thế này cũng đã được lót ạ à. và ra đường này là đường nhựa đường nhựa nha các nhà thấy ạ à. đường nhựa và cái nhà thấy kia hiện tại ở phía bên kia xa xa bên kia phía xa xa bên kia thì chúng ta có là những cái nhà phố cũng đã được xây dựng cái này cũng vậy nhà phố đã được xây dựng và những cái nhà thấy thì hiện tại ở đây là con đường D10 à, khá là lớn con đường D10 này nó có tổng diện tích là 20 20 m là lộ giới nha cả nhà. Mũi hè ở đây là 3 m nha, mũi hè 3 m. Và với một cái quy mô dự án khá lớn như thế này thì cái việc mà lắp dân cũng như là cái việc mà để mà khu kiến dân ở trong này thì cũng phải trải qua một thời gian khá dài. Thì khi mình dự đoán thì nó sẽ tầm khoảng là 3 năm đến là 5 năm thì nó sẽ chiếm tầm khoảng là từ 40 đến 50% à, là cư dân sẽ sinh sống ở đây thì cái đây là dự đoán của mình theo kinh nghiệm của, à, từ những dự án trước nha cả nhà và lô đất này của mình bây giờ chúng ta sẽ quay lại với cái lô đất này của mình thì lô đất này chính là vị trí này lô này là LK3 con số 2 nha cả nhà và lô này nó sẽ nằm ở vị trí này nè à. đối với lô này á đối với vị trí lô này thì chiều sâu nó 20 mét rồi cái nhà hãy đi theo trong mình nha cái nhà hãy theo chân mình ở phía này à rồi thì chúng ta đứng ta từ vị trí này chúng ta có thể quan sát là ở phía sau này 20 mét thì nó tới vị trí này nha cả nhà. Từ bên trong. Rồi bây giờ cả nhà nhìn lại đi, từ cái chỗ cái, à, cái cây này của mình đi qua cái trụ điện là ngang 5 mét. Và từ à, vị trí từ trụ, trụ điện đó, à, từ cục đèn đó, chúng ta chạy thẳng qua đây ra đây là 20 m thì ở phía sau của chúng ta ở phía sau có 2 mét rất rất hiếm nha cả nhà. Đây cái nhà này theo mình trong mình đây ạ. Và ở đây ở đây chính xác là 20 m tính từ cái vị trí à, ngay trụ trụ đèn đồ đèn ở các nhà thấy ạ à, từ vị trí đồ đèn kéo thanh xuống này kéo thanh xuống này đúng không ạ cái thanh xuống này thì ngay vị trí này chính là cái cột mốc của lô đất của chúng ta và ở đây thì à, chủ đầu tư à, làm rất là bài bản ở phía trước sẽ không có hố ga giống như những cái dự án trước mà hố ga sẽ nằm ở phía sau còn phía trước chỉ là có nước mưa thoát nước mưa thôi hay à, nói chung là à, đó mà đảm bảo mỹ quan đô thị bên cạnh đó thì ở đây là điện âm và nước máy cây xanh à, trồng à, tức là cây xanh đã được trồng và à, sau này tầm khoảng 2 à, năm hoặc 3 năm này sẽ phủ phủ bóng mát thì như vậy thì à, đối với lô này đối với lô này nha đặc biệt đặc điểm của nó là chúng ta sẽ xây nhà thì à, chúng ta mới tiến hành là ký công chứng mà ra số nha cả nhà như vậy thì à, ra xây nhà sẽ ra số và nhà ở đây thì sẽ xây theo mẫu của chủ đầu tư nha nhà xây theo mẫu của chủ đầu tư giống như là những cái căn nhà mà ở phía trước kia cho cả nhà thấy à đó là những căn nhà mà chủ đầu tư đã xây trước à, để mà chúng ta có thể là à, sau này chúng ta xây giống như vậy thì à, ngoài ra thì khi mà chúng ta mua thì chúng ta sẽ được cung cấp đầy đủ thông tin về dự án này hiện tại dự án này là một trong những dự án 1 trên 500 và hiện tại chưa có số tầm khoảng tháng 10 tháng 11 này thì chủ đầu tư sẽ tiến hành là ký công chứng ra sổ cho khách hàng và đối với cái lô này của mình thì à, đến tháng 10 này thì chưa được ký công chứng nha khi nào khách hàng xây nhà đi thì mình sẽ mới được là ký công chứng rõ ràng ạ à. thì cái này mình nói trước cho khách hàng đó mà khách hàng tham khảo nếu như muốn xây nhà muốn mua đất mà xây nhà ở thì mua lô này còn nếu như mà mua đất đó đầu tư thì có thể mua những cái lô mà mình à, có thể nói đó là có số tức là ký công chứng là số cho cho cho cho mình ạ à. và bây giờ thì cả nhà hãy đi theo chân mình nha dạo một vòng trong dự án này sau đó chúng ta sẽ đi ra bên ngoài à, xem những cái kết nối giao thông cũng như là những tiện ích xung quanh à, tại dự án này thì chúng ta có thể kết nối được với à, những tiện ích sau đó là chợ Vĩnh Tân hoặc là phía bên xa kia kia của chúng ta phía bên xa kia của chúng ta à, phía bên xa kia của chúng ta đối diện dự án này thì đó là vị ship 2 nha cả nhà đó là vị ship 2 còn nếu như mà qua bên này qua bên này ạ à, qua bên này thì đây sẽ là cái dự án 2 của dự án Hana này à, sẽ là dự án 2 nha cả nhà và bên kia là đường DT 747 và ở đây thì có chợ Hội Nghĩa cũng như là trung tâm của Tân Yên còn nếu chúng ta đi về hướng này chúng ta đi về hướng này của thành phố thua của đường DT 742 á thì chúng ta sẽ về thành phố mới thì ở đây thì có chợ trường học bệnh viện cũng như là ngân hàng và bây giờ các nhà hãy theo chân mình đi ạ à.